đây là bim bim các bạn <coughs> con của kim chi này có những ve xuất hiện à, lỗ tai đây các bạn rất nhiều ve do mùa này là mùa hè các bạn nóng bức ve chó xuất hiện rất là nhiều trên cơ thể của cún cưng <coughs> cái chân <clears throat> mặc dù là mình à, bắt và loại bỏ ve cho cú liên tục các bạn nhưng mà ve chó luôn luôn xuất hiện mình đã dùng thuốc và tắm rửa cho chúng nhưng mà không thể hết được đây là bim bim chúng khá là lớn các bạn có những con ve tai chân trời nóng bức này ve chó nó phát triển rất là nhanh bạn để trứng rồi nó bám vào vật chủ hút máu tiếp ta tiếp ta ra đây nào cả trên người beta này cũng rất nhiều các bạn rất nhiều <coughs> rồi bây giờ mình sẽ phải bỏ loại bỏ ve Đấy, chị về tận gốc cho mấy con chó cưng của mình ba con chó chó mẹ beta à, bim bim và sữa chua à, cách làm như nào các bạn hãy xem hết video clip của mình nhé đây là quả bưởi các bạn đấy bưởi này mình sẽ mấy quả bưởi hư ấy thì mình sẽ lấy cái vỏ nó để mình đun hoặc là mình đun tất cả cái quả này cũng được mình lấy nước để tắm cho mấy con chó của mình các bạn trong cái quả bưởi nó có rất nhiều cái tinh dầu con bọ ve bọ chét là nó ngửi vào cái mùi bưởi này nó sẽ sợ nó sẽ không không không còn ờ, trú ẩn nữa ở trong ờ, <clears throat> vật chủ nữa mà nó sẽ chết hoặc là nó sẽ biến mất nhé các bạn nhé đây là cái, những cái vỏ bưởi mình sẽ nấu nó lên mấy quả bưởi mình gọt cái lấy cái phần vỏ nữa các bạn sau đó mình bỏ nước vào đây mà mình đun sôi lên và tắm gội tắm gội cho thú cưng của mình đây các bạn đó mùi rất là thơm luôn mùi bưởi mình sẽ lần lượt tắm cho ba con chó của mình đầu tiên mình à, tắm cho bim bim trước các bạn à, đây là bim bim mình sẽ làm à, ướt lông của chúng sội à, nước lên người lên ờ, cổ phần đầu làm cho chúng ờ, ướt lông đi bìm bìm này cũng rất là ngoan các bạn <coughs> đang nằm ờ, im cho mình tắm sau đó thì mình lấy cái xà bông xà phòng các bạn để cọ tắm cho chúng à, phòng này để nó khử những cái à, mùi hôi à? và bụi bẩn ở trên lông ờ, con cún cún cưng à? của mình mình sẽ làm ờ, sạch lông và khắp cơ thể của bim bim con trai mình đang phụ giúp tắm cho bim bim hai bố con nó có những con ve ở cái chân các bạn rồi mình ờ, chùi trà cái xà bông vào để cho nó bị ngốm nước với lại nó có mùi xà bông thì nó sẽ sợ và nó sẽ chết sau đó mình ờ, <clears throat> dùng chiếc lược mình trải qua cho con bim bim này thì có những con ve nào thì nó sẽ dính vào cái lược các bạn ve nó dính vào cái lược này rồi nước khá là đục bìm bìm à, nó thường ra ruộng chơi ra ao những bụi bẩn hoặc là những cái bùn đất dính trên cơ thể của bim bim rồi bây giờ mình sẽ dội lại bằng à, nước để làm à, sạch cái phòng đi làm sạch cho bim bim rồi tiếp theo là cái mình sẽ tắm bằng cái vỏ bưởi các bạn nhé vỏ bưởi này nó có mùi rất là thơm dễ chịu và nó có nhiều cái tinh dầu làm à, khắc tinh của con ve chó khi mình à, tắm cho chó bằng cái tinh dầu này vỏ bưởi này, thì ve chó sẽ không còn xuất hiện nữa <coughs> sẽ tiêu diệt triệt để luôn bây giờ mình à, mình dội khắp lên người con bim bim đổi những cái à, nước tinh dầu này sau đó lau khô lau khô và thả chúng ra cho chúng đi chơi thôi ấy tung tăng chạy ra ngoài sân à? này ừ, rất là sảng khoái nắng ấm này à, tắm cho, tắm cho chúng chúng rất là thích các bạn chơi ngoài sân tung tăng rồi tiếp theo là sữa chua nha các bạn nhé cũng tương tự mình sẽ làm ướt lông cho sữa chua ướt lông từ trên à, đầu bàn chân và khắp cơ thể của sữa chua video này à, mình tắm cho ba con chó có năng là nó sẽ hơi dài một chút mình sẽ chia thành hai tập các bạn à, quan tâm có thể là đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi những cái video tiếp theo những phần tiếp theo trên kênh mình rồi tương tự mình à, sẽ bôi xà bông và làm sạch à, lông của con chó này làm sạch cơ thể của sữa chua sữa chua là con của kim chi nha các bạn nhé beta là mẹ của bim bim mẹ ruột và nó nuôi cả con ờ, sữa chua này sữa chua thì mất mẹ từ ngày còn vừa có 10 tuổi 10 ngày tuổi đã mất mẹ không còn mẹ nữa bim ờ, và ờ, beta nó sẽ nuôi cả đàn con của của kim chi lẫn con nó mình không thể nuôi tất cả đàn cho con được cho nên là mình cho với là mình bán đi các bạn mình để hai em lại là em ờ, sữa chua và bim bim con mình là ờ, đang phụ để trải lông cho chó mình thì ờ, kỳ cọ sắp khắp cơ thể của sữa chua để cho nó được sạch sẽ từ đầu cổ trên mình bàn chân rồi mình cũng ờ, dùng chữ lược để mình trải ờ, ve lược này ờ, lược mau các bạn con ve nào nó sẽ dính vào hết vào trong đầu lược dính <coughs> nhất vào đầu lược nó tự khắc nó sẽ rời khỏi cơ thể vật chủ à, video này còn đang hơi dài mình sẽ khép lại tập 1 nha các bạn nhé còn à, tập tiếp theo mẹ mình sẽ tắm cho beta và mình sẽ làm sạch cho sữa chua bằng à, vào buổi để nó không còn ve chó nữa và những cái à, phần kết của tập phim này à, hy vọng các bạn là đón xem video trên kênh của mình Hãy subscribe cho kênh không bỏ